Em lại tiếp tục gửi đến cho quý vị và mọi người cũng như là khách hàng chúng ta với à, căn nhà được xây dựng với thiết kế là một trệt và ba lầu như quý vị. Đây là một căn nhà với thiết kế phải nói là rất đẹp và tuyệt vời. Căn nhà mình thì à, được nằm trên khu vực vị trí ngay à, tọa lạc trục đường thống nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và với một cái diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 10m và được xây dựng với thiết kế full nội thất và thiết kế theo phong cách mẫu hiện đại nha quý vị. Và căn nhà mình thì có hướng chính là hướng tây phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là tây thế trạch. Và căn nhà mình đây thì ngay sát bên với lại trường trường học Nguyễn Du cũng như là trường học Phan Chu Trinh và Phan Tây Hồ nha quý vị và cũng như là bên ngoài của căn nhà chúng ta thì à, được gia chủ thiết kế với à, kèm theo là những các cái cây xanh và những các cái đèn led à, sáng như căn nhà mình rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị và đây là một con đường này con đường này rộng lên đến khoảng 3 mét rưỡi nha quý vị và ngay sát với lại mặt tiền đường thông và đường lớn đường chính luôn nha quý vị Nhà mình thì chỉ sau một cái căn nhà góc hai mặt tiền thôi Ra bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có cái con đường lớn này Và cũng là mặt tiền đường nha quý vị Gia đình mình à, chúng ta mua ở hoặc là mở văn phòng công ty kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha quý vị. Đây và bên ngoài đây thì à, chúng ta sẽ có con đường nha, con đường lớn và mặt tiền đường số nha quý vị. Đây với à, đường thông và vừa kinh doanh và vừa buôn bán được nha quý vị. Rất là rộng và lớn này. Con đường này thì um, xe cộ qua lại rất là nhiều và cũng là khu ở rất là đông đúc. Bây giờ em quay là khoảng 10 giờ đêm rồi cho nên là ít xe cộ qua lại nha quý vị. Đấy với khoảng 10 giờ đêm rồi nên là xe cộ ờ, ít qua lại căn nhà mình Với ờ, căn nhà chúng ta thì ờ, chỉ một sẹp và một trục thôi Và ngay sát với lại mặt tiền đường chính đường lớn luôn Và một con hẻm rộng lên đến khoảng ba mét rưỡi nha quý vị Một con hẻm xe ba gác vào đến tận nhà luôn Xe hơi 4 chỗ thì vào được đến nơi luôn nha quý vị Và xe ba gác thì vào được đến nhà tận nhà luôn nha quý vị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 bên trên và phòng giặt sân phơi nha quý vị với à, nhà mình thì à, full nội thất đầy đủ hết nha và căn nhà mình thì có hướng chính là hướng tây phù hợp cho những ai thực mệnh thông thủy là tây tứ trạch nha quý vị Vâng thì à, để tiếp đến em sẽ mời tất cả mọi người cũng như là quý vị khách hàng chúng ta vào bên trong để tham quan nha. Thì ở đây trong đây cũng là đang mở tiệm spa này ở bên trong luôn nha quý vị. Đấy, ngay bên trong lần trong của căn nhà mình thì với căn nhà này, gia đình khách hàng chúng ta mua ở hoặc là mở phòng công ty và bán hàng online thì rất là tuyệt vời nha. Đấy, với căn nhà xây dựng một trệt và ba lầu nha, rất là đẹp nha quý vị. Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá là hơn 4 ờ, tỷ đồng một xíu thôi và còn thương lượng cho gia đình mình nha quý vị. Đấy, với căn nhà là ngang 4m2 ờ, và độ sâu là 10m. Hướng nhà mình là hướng Tây Tây Bắc nha, thuộc mệnh theo ông tí là Tây Tứ Trạch nha quý vị. Đấy và căn nhà này thì được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Gia đình khách hàng chúng ta mua thì ờ, sẽ được gia chủ là hỗ trợ vay vốn ngân hàng và bao sang tên luôn nha quý vị. Nhà ngang 4m2 và độ sâu là 10m và nhà mới đẹp, full nội thất đầy đủ hết. Gia đình à, khách hàng chúng ta mua thì à, chỉ việc là sách vali về ở thôi. Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá là chỉ 4 tỷ 950 triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị. Một căn nhà với ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 10m và tặng full nội thất nha. Nhà mình thì à, có một phòng bắt tơ một phòng lớn và vệ sinh cũng là có phòng bồn tắm nằm Đấy, dạ, và bên trên thì ở ờ, lầu chúng ta sẽ có hai phòng ngủ vừa và có một phòng ờ, ngủ lớn nha quý vị rất là đẹp và tuyệt vời luôn căn nhà mình đây thì ờ, phải nói là rất đẹp rồi và ngay khu vực trung tâm ngay sát bên với lại khu vực uh, ủy ban phường 16 và ngay sát bên với lại khu vực uh, bệnh viện Hồng Đức và một vị trí phải nói là vô cùng tuyệt vời một trục và một sẹc của trên trục đường của đường thống nhất đi vào và với căn nhà thì đang được gia chủ bán với cái giá là chỉ có hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi và còn thương lượng nha quý vị đây bên dưới đây thì à, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với những không gian khu vực phòng bếp này. Đấy, và được à, làm những cái chất liệu là gỗ ăn cường như quý vị, tủ bếp và có những các cái à, bàn à, ghế à, ăn và những bộ sofa nha quý vị, rất là đẹp nha. Một mẫu nhà phải nói là rất tuyệt vời. Và nhà mới, sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày. <coughs> Vâng thì à, di chuyển lên khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái um, Ờ, phòng ngủ đầu tiên căn nhà mình thì ở khu vực cầu thang sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương tay vịn bằng gỗ căm xe à, tay vịn bằng uh, sắt và lan can thì được làm bằng sắt luôn nha quý vị và bên trên đây thì uh, chúng ta sẽ có phòng ngủ đầu tiên phòng ngủ lớn một phòng ngủ bát tơ nha Đấy, và có giường cũng như là bàn trang điểm kệ để tivi và có phòng à, tắm đứng này có phòng tắm đứng và cũng như là một phòng lớn một phòng bắt tơ cho gia đình mình nha quý vị rất là đẹp và tuyệt vời một mẫu nhà phải nói là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 full nội thất hết rồi gia đình mình chúng ta mua thì à, chỉ việc là sách vali về ở thôi ở đây thì à, chúng ta sẽ có một phòng à, à tắm lớn này và có phòng tắm đứng luôn nha quý vị đấy nội thất là hàng đến mắc Lầu ở bên dưới đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng bát tơ, một phòng lớn nha quý vị. Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá là chỉ hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi. Nhà này thì chủ nhà đang rất là cần tiền bán nên là uh, anh chị khách hàng mình xem cũng là quan tâm đến và muốn mua cho mình thì à, xem sơ qua được video cảm thấy à, phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình thì liên hệ ngay bên kênh nhà đất Việt Nam để đi xem nha quý vị và trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là có khu vực rửa mặt bên ngoài đây và có phòng ngủ có một phòng lớn đường trước và một phòng vừa cho trẻ nhỏ khu vực đường sau đây và trên lầu đây thì được chủ nhà thiết kế với hai phòng ngủ vừa và có một phòng vệ sinh đấy rất là đẹp nha quý vị một à, mẫu nhà phải thiết kế là tuyệt vời và ngang 4m2 độ sâu là 10m và xây dựng một trệt ba lầu nha quý vị. Nhà này thì gia đình chúng ta mua ở hoặc là mở văn phòng công ty, kinh doanh về buôn bán hàng online thì rất là tuyệt vời nha, ngay sát với mặt tiền đường luôn. Đấy thì à, gia đình à, có chú anh chị khách hàng chúng ta xem sơ qua về cái video căn nhà bán ở trên khu vực quận Gò Vấp và xem sơ qua về cái thiết kế cũng như là cái nội thất bên trong và nhu cầu gia đình mình với mua một căn nhà 3 phòng ngủ và có và phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trên. Đây, khu vực sân phơi đây trên đây và khu vực để máy giặt nhá. Đấy, với một trệt và ba lầu rất là đẹp và rộng thoáng này quý vị. Và đang có giá bán chỉ với hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi Thì à, đại gia đình khách hàng chúng ta xem sơ qua về cảm thấy căn phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình